Địa ốc Firestar xin kính chào quý anh chị. Xin giới thiệu với quý anh chị các sản phẩm tháng 8. Đầu tiên là một lô đất ở đường Võ Trường Toản, phường 8, diện tích 80m2, ngang 4m, nở hậu 5,8m, sổ riêng xây dựng, giá 5,9 tỷ, hướng Nam, đường ô tô tận đất, cách trục chính đường Võ Trường Toản 80m, cách trung tâm Đà Lạt tầm 2,5km, 3 phút ra tới ngã năm đại học, gần chợ, cây xăng, trường học, ngân hàng, đất thế âm, lợi hầm, khu dân cư nhộn nhịp, an ninh cao, thích hợp kinh doanh phòng trọ, căn hộ, khách sạn, có thể thiết kế một hầm, một trệt, bốn lầu thu lợi nhuận ổn định, lâu dài. Tiếp đến cũng là một lô đất ở phường 8, đất đường Vạn Hạnh, có nhà cấp 4 kiên cố, diện tích 500m2, ngang 15m, nở hậu 16,7m, sổ riêng xây dựng, giá 33 tỷ, hướng Bắc, đường nhựa ô tô né nhau, cách trung tâm Đà Lạt tầm 3,5 km, 6 phút tới Hồ Xuân Hương, gần trạm y tế, cây xăng, chợ, khu dân cư trí thức, yên tĩnh, hiện trạng có nhà cấp 4 kiên cố trên đất, thích hợp đầu tư đất nền, xây dựng khách sạn, căn hộ mini cao cấp, nhà hàng, kinh doanh ổn định lâu dài. Tiếp theo là một sản phẩm Nhà Thông Thiên Học, phường 2, diện tích 99m2, sổ riêng xây dựng, giá 11 tỷ 999, hướng Tây Nam, đường ô tô tận nhà, kết cấu gồm hầm, một bán hầm, 3 lầu, một áp mái, 17 căn hộ mini khách đang ở full, doanh thu cố định 40 triệu trên một tháng. Cách Hồ Xuân Hương 2 km, 4 phút ra chợ Bùi Thị Xuân, gần doanh trại quân đội, cây xăng, trường học, khu dân cư nhộn nhịp, thuận tiện kinh doanh, ổn định, lâu dài. Cuối cùng là một sản phẩm ở trại mát, đất trại mát, diện tích 3.000m2, sổ riêng nông nghiệp, giá 15,6 tỷ, hướng Đông Nam, đường ô tô tận đất, cách trung tâm Đà Lạt tầm 11 km, vị trí tập trung nhiều homestay, view cao thoáng, thuận lợi kinh doanh, đầu tư, làm farm, nghỉ dưỡng. Vừa rồi là các sản phẩm tháng 8. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của Địa ốc 5 Star. Nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi nhiều video tiếp theo. Mọi chi tiết xin liên hệ Địa ốc 5 Star 153 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt. Xin kính chào và hẹn gặp lại.